gia đình bà ờ, Mai Thị Lắm thật hả Mai à, Trần Thị Lắm cùng à, các con đứng ra tổ chức lễ dân y này theo thể thức của Phật giáo Đức Phật khi còn tại thế cho tổ chức lễ dân y một dân y có tự bao giờ lúc đức phật đã thành đạo dưới bụi cây bồ đề sinh ra là được 45 năm trong 45 năm ấy được chia ra làm ba thời kỳ thời kỳ thứ nhất từ năm thứ nhất đến năm thứ 15 là thời kỳ chủ nhất từ năm thứ 16 đến năm 30 là thời kỳ thứ hai từ năm 31 đến năm